nghĩa công dân cơ gia thì phương do y san say đi theo bị ca ai tia im cha tu lê là vua do ngày sáng lên